La Thành là ông Doanh doanh La Thành Mau Dẫn lưu danh đi Đi đi La Thành cẩn thận đó Chạy mau Lời hai người nói đều là thật sao Quyết không có nửa lời nói dối Xin tướng quân minh xét Đây không phải là tả phi ca sao Sao quân ấy là ở đây Không lẽ đến tìm mình sao Để ta suy nghĩ cho kỹ đã Tướng quân không có thời gian suy nghĩ nữa Chuyện này liên quan trọng lớn Ta không thể không lo nghĩ Phúc soái là con rể của ta Cao Hướng Thiện là su gia của ta Chuyện trong giang hồ Người trong triều đình như ta không tiện nhúng ta vào Tướng quân Tôi làm nghĩa tử của Cao Hướng Thiện nhiều năm Tất cả hành vi của hắn tôi hiểu rõ nhất Không lẽ ông còn muốn dung túng tất cả sao Ông không sợ sẽ quỷ đi hạnh phúc cả đời của dân yên sao Nếu ông còn không xuất binh khống chế Cao Hướng Thiện Lấy tính cách của hắn Nhất định sẽ đại khai sát giới ở trong quan hỷ Tới lúc đó thật sự khó mà thu dọn Tướng quân Chuyện này không đơn giản vậy đâu Chúng ta vẫn phải tính kế lâu dài Tướng quân Có phải giữa ông và Cao Hướng Thiện Có ẩn tình gì khó nói Cho nên mới lo sợ và lo lắng như vậy Không lẽ ông cũng giống như hắn Đều là người lòng dạ độc ác sao Cô Tướng quân Lần này mạo nhiên đến đây Cũng vì bất đắc dĩ Đã đắc tội nhiều Xin ông lượng thứ cho Lời của hai người Ta sẽ suy nghĩ lại Đúng rồi Còn có phúc soái Xin ông chăm sóc thật tốt Cao hướng thiện làm việc ác Ta tự biết phân biệt Sẽ không trút giận vào người của Phúc soái Đa tạ tướng quân Người đâu? Dạ Mời sư gia qua đây Dạ Tả Phi Từ nhỏ cha tôi đã nuôi huynh Sao huynh có thể dông ân phụ nghĩa Phản bội ông ấy chứ phủ dân tướng quân này Số cuộc là nơi nào Không được Mình phải mau chóng nói cho cha biết Lão gia, nào, cẩn thận một chút Lão gia, ông không thể như vậy Ông như vậy cho tôi làm sao sống đây La Thành, vết thương của ông sao rồi Mà uống nước đi, uống nước đi Lão gia, cẩn thận đó Cẩn thận đó, lão gia Doanh doanh, Chúng ta phải mau chóng về trấn quan hỷ Trên đường quá nguy hiểm rồi Sát thủ tùy lúc có thể giết lại đây Tôi Nhưng mà tôi tôi không thể đi Doanh doanh Ông ấy cũng bệnh như vậy rồi Sao có thể chịu nổi chứ Hay là cho ông ấy đi đoàn tụ với ánh trúc đại tỷ Cũng coi như kết liễu tâm nguyện của tôi Tôi ở đây cũng là dư thừa Tôi rời khỏi sẽ tốt hơn Doanh doanh Cũng giờ phút này rồi Còn nói cái này làm gì Mọi chuyện có tôi ở đây Nào Chúng ta đi Nào lão gia Cẩn thận Cẩn thận Tiểu ma qua Tiểu ma qua Tiểu ma qua Sao luôn mùi cũng mặc kệ ta chứ Quynh làm gì vậy Mới sáng sớm không sợ bị người ta nhìn thấy sao Bây giờ người trong phủ tướng quân đều biết lão gia nhà ta là một ác nhân Ta có gì đáng sợ chứ Lão gia có lệnh Không cho người của dân phủ Có qua lại với Quynh và cao thiếu gia muội có thể làm gì chứ phải Thiếu gia là cô gia của phủ tướng quân Nhất định được tiểu thơ bảo vệ Tả phi thiếu gia cũng dạch rõ ranh giới với lão gia rồi Chỉ còn lại một nô gia tôi Không có ai thương, không có ai yêu Ta cũng không biết phải làm sao đây Mụn nhọt à Huynh đừng khóc Mụ đều biết hết rồi Mụ tin huynh Mụ tin ta có ích gì Không may lão gia nhà ta gặp chuyện Người đầu tiên chịu chết chính là ta Vậy phải làm sao đây Bây giờ chỉ có một cách Cái gì? Mà nói đi 36 kế Chạy là thường sách Bỏ trốn Tiểu ma qua Chúng ta không ai xa ai được Mụ đi theo ta đi Không được Mụ không thể rời khỏi tiểu thơ Vậy mụ có thể rời khỏi ta sao Tiểu ma qua Sao cô còn ở đây nữa à? Phu nhân đang à? đợi đó Tôi sẽ tới ngay ừ, Mau lên đó Mụ phải đi làm à? việc rồi ừ, Quỳnh tự chăm sóc tốt cho mình đi Tiểu ma qua Tiểu ma qua Mụn nhọt lão Lão gia Sao lại là ông Lúc này rốt cuộc xảy ra chuyện gì Lúc nãy không có Tôi không biết gì cả Giữ một kẻ bất trung bên cạnh Phúc soái Ta sẽ không đồng ý đâu Lão gia Lão gia Tôi quyết không có hai lòng với thiếu gia Vậy thì nói Rốt cuộc là chuyện gì Thiếu gia bị một người tên là Lãnh Mai bắt đi Nhưng lão gia yên tâm Cậu ấy lại được sở nguyệt cô nương cứu về rồi Sở nguyệt Không lẽ sở nguyệt cũng phản bội sư môn sao Lãnh tử à lãnh tử Lãnh gia các ngươi không có người thừa kế rồi Nhưng mà Lão gia Nhưng mà cái gì Đầu của thiếu gia bị gia chạm rất mạnh Cậu ấy đã quên hết chuyện ở trấn quan hỷ rồi Cao hướng thiện ta Cũng không cần lo lắng gì nữa Lưu xuống đi ờ. Dạ lão gia Xem ra Sư phụ của muội không có đến đây Đây là nơi duy nhất mà sư phụ có thể dừng chân ở Trấn Quan Hỷ Ngoài chỗ này ra Bà ấy có thể đi đâu chứ Nếu sư phụ muội có ý muốn thả đi phúc soái Những gì bà ấy làm Đều là vì vụ cao hướng thị ra đây Ánh mắt né tránh của dân trung thanh Chậm trễ không chịu quyết định muội nghi ngờ giữa ông ấy và Cao Hướng Thiện có bí mật không thể cho ai biết. Tại sao huynh không chịu cho muội ép ông ấy xuất binh chứ? Vậy chỉ là lưỡng bại câu thư Người bị thương đã đủ nhiều rồi ta không muốn để dân yên và phúc soái bị cuốn vào đó nhưng mà chỉ dựa vào một mình sư phụ muội thì không thể đối kháng với cao hướng thiện trừ phi bà ấy trừ phi bà ấy muốn chết chung với hắn Trừ phi Trước giờ mụ chưa từng lo sợ Nhưng hôm nay Mụ thật sự rất sợ Sợ Nguyệt Cho dù kết cục thế nào Đã có ta gánh giác Ta sẽ không để mụ gặp chuyện gì đâu Sở Nguyệt Mụi còn nhớ không Chính ở trong căn nhà này Mụi nói chúng ta đều sống dưới mái nhà của người khác Đều thân bất do kỹ Nhưng bây giờ Muội nhìn ta Ta cũng nhìn muội Tả Phi Sở Nguyệt Ta đã có lựa chọn rồi Muội cũng không còn là chủ nhân của phòng này nữa Giữa chúng ta đã không có bó buộc Muội hãy dũng cảm đối diện với ta Đối diện với bản thân mình Tả Phi Chúng ta Thật sự còn có ngày mai sao Chúng ta gặp nhau không đúng lúc Muội mệt rồi Muội thật sự rất mệt coi như duyên phận mà ông trời cho chúng ta quá cạn Chúng ta còn có thời gian một ngày Suy nghĩ cho kỹ Không, Sở Nguyệt Muội phải tin ta Ta mãi mãi cũng không Mãi mãi Mãi mãi rốt cuộc là bao xa Nói muội biết đi Tả Phi, nói muội biết đi Họ đều có thời gian Có thể sống bên nhau cả đời Nhưng còn chúng ta Chúng ta có không Chúng ta tồn tại trong giây này Vậy tiếp theo thì sẽ bị giết Mụi mệt rồi Mụi thật sự mệt rồi Mụi thật sự mệt rồi Cho dù không có ngày mai thì sao Thì dù dân ghét tiếp chết đi không có đất dung thân thì sao Thì dù dùng tuổi xuân giảm thọ 10 năm Ta cũng cam tâm tình nguyện Sở Nguyệt Hãy để ta bảo vệ mùi Gánh giác tất cả cho mùi Được không muội có đáng không lần đầu tiên ta gặp muội thì ta đã biết chúng ta còn có tương lai chúng ta đi ngang qua nhau Ta của bây giờ Không muốn bỏ lỡ muội nữa Tả Phi Sở Nguyệt Một nhọt để ta cho Không thiếu gia Tôi Người lui xuống đi Dạ lão gia Cha Đau, đau, đau, đau Đau chết đi được Đau chết đi được Cha Số cuộc cha muốn nói với con chuyện quan trọng gì Mà phải giấu một nhọt chứ Phúc soái à Con phải nhớ Ở trên đời này Chỉ có cha Là người thân nhất của con Những người khác <laughs> Không thể không có lòng đề phòng Nhưng mà Phủ tướng quân này rốt cuộc là một nơi thế nào Tại sao con phải ở lại đây Con nên ở lại đây vì bây giờ bên ngoài rất loạn Còn dân phủ là một nơi an toàn nhất trong trấn quan hỷ Đợi tới lúc thích đáng Cha mới đón con đi Nhưng mà tất cả người ở đây đều nói con là con rể của dân phủ Là con rể cũng được Không phải con rể cũng được Cái này không quan trọng Quan trọng nhất là Cao gia chúng ta có thể quan tông diệu tổ Cha Cha nói vậy là có ý gì Được rồi được rồi Soái nhi Nỗi khổ tâm của cha Sau này con sẽ hiểu Cha Con nhớ ra rồi Mấy ngày trước Con vô ý nghe được Tả Phi muốn liên hợp với dân Trung Thanh đối phó với cha đó May là dân Trung Thanh đó Không có lập tức đồng ý Cha đoán dân Trung Thanh này Cũng không dám mạo hiểm Làm kẻ địch với cha Nhưng mà Cái con không hiểu là Sao hắn lại nói cha như vậy Cha Cái họ nói có phải thật không Dĩ nhiên không phải Bao nhiêu năm nay con nên hiểu con người của cha nhất Nhưng mà họ nói Không có nhưng mà gì hết Xóa nhi Con thật sự không nhớ Chuyện con bị bắt cóc sao bắt cóc Ai bắt cóc con Cha dạ. Cha nói gì vậy Sao cha cũng giống như họ Đều nói những lời mà con không thể hiểu nổi Con bị bắt cóc sao Đã xảy ra chuyện gì Con hoàn toàn không nhớ gì cả Rốt cuộc xảy ra chuyện gì Cha Xoái nhi Mãi mãi quên hết đi Cha sẽ cho con một cuộc sống mới Cha Ánh Trúc tỷ, tỷ đừng lo Lão là võ công công cường Không sao đâu mà Nhưng mà ông ấy đi lâu như vậy Cũng nên trở về rồi Cẩn thận đó, người đâu, từ từ thôi Có ai không Từ từ Lão La Sao vậy, xảy ra chuyện gì Đừng hỏi nhiều nữa, mau Đi chuẩn bị một căn phòng Được Cặp đệ, tam lục, mau đi mời đại phu, được Nào, ngồi xuống Đại phu, đại phu Ông mau xem cho ông ấy đi Vết thương của ông ấy có sao không Đại phu, tôi không sao Thiên tiêu Bà đừng la lối ôm sờm quấy rầy đại phu nữa Nếu bà rảnh rỗi Thì giúp đỡ Doanh Doanh Chăm sóc Lưu đại ca đi Doanh Doanh Doanh Doanh Ngồi thân thiết vậy làm gì Bà đừng gây sự vô lý nữa Chỗ này có bệnh nhân Không sao Các người ra ngoài đi Thật là quấy rầy các người Chỗ này có tôi chăm sóc thì được rồi Xem Bà ấy không cần chúng ta Trên đường đi Bà cũng vất vả rồi Tôi sợ bà chịu không nổi Đại phu Số cuộc ra sao rồi Các người không cần lo lắng Tôi nhất định sẽ cố hết sức Đại phu Làm phiền ông kê thêm mấy thang thuốc bổ cho Thượng Hạo Được Ánh Trúc Tỷ Sao tỷ không vào đây Nè Cảm ơn nha Cảm ơn đại phu Đừng khách sáo, Đại phu Đi thông thả à, Lưu phu nhân à, Tôi muốn hỏi bà Bà đến trấn quan hỷ chúng tôi có chuyện gì sao Có thể tiết lộ với tôi không Trong nhà đột nhiên có biến Vì bất đắc dĩ Chỉ có thể dựa vào lão gia nhà tôi đến đây Xin bà bao hàm cho à, Tôi có bao hàm hay không cũng vô dụng Nhưng mà phải xem ánh trúc tỷ của chúng ta có đồng ý hay không Lão la thú này cũng đã mở miệng rồi có đúng không Tôi có thể làm sao Xem ra bà rất quan tâm lão la Tôi thấy lão la vẫn là quan tâm bà hơn Bao nhiêu năm nay May là có lão la giúp tôi Ông ấy thật là một người tốt Tôi không cần bà bận tâm Tào Thiên Tiêu tôi có mắt Biết phân biệt tốt xấu Bên cạnh La Thành Luôn không có người nào có thể nói lời trong lòng Có bà ở bên cạnh ông ấy Có thể chăm sóc trước sau Cũng là phúc của ông ấy Bà nói gì vậy Tào Thiên Tiêu tôi sẽ để ý đến lão già đó sao Tôi nhìn ra được tình cảm mà La Thành dành cho bà Tôi hy vọng hai người tốt Đây là lời nói thật lòng của tôi Mẹ Mẹ đâu cần như vậy Nếu người đã đến rồi Có những chuyện nói rõ tốt hơn anh Trúc Đại Nương Người đừng buồn nữa Có quốc ức gì cứ nói với lô cặp đệ Ai dám ăn hiếp người Con sẽ trả thù giùm người Con à Không có ai ăn hiếp ta cả Ta cũng không có buồn Thấy con và Tam Lục hòa hảo Cái gì cũng đáng cả Anh Trúc Đại Nương Xem người nói kìa con thật là ngại quá Cặp đệ à Con khuyên Tam Lục dùng ta đi Ân quán của ta và Lưu Danh đã qua rồi Dù sao nó cũng là người của Lưu Gia Mẹ Con biết rồi Mẹ nói cái gì Con cũng nghe theo mẹ được không Người trong căn phòng đó là cha ruột của huynh Là người mà mẹ huynh mong nhớ cả đời Gần ngay trước mắt Huynh cũng không dám gặp mặt sao Cặp đệ muội không hiểu Sao có thể nói như vậy Hiểu hay không hiểu không quan trọng Nhưng mà muội không có mấy tật xấu gì đó Của người có học vấn như các người à, Mặt mũi có quan trọng vậy sao muội không hiểu đâu Phải muội không hiểu Nhưng mà Đứa nhỏ không có cha như muội Hy vọng có thể gặp mặt cha biết mấy Thì dù chỉ nhìn một chút Hay là Hay là nhìn ông ấy Từ đằng xa Vậy thì tốt quá rồi Huynh có biết không Có thể gọi một tiếng cha Có thể gọi một tiếng mẹ Đó là một chuyện hạnh phúc biết mấy Huynh hiểu không Chuyện này đừng đánh trắng động cỏ trước Chúng ta tính kế lâu dài Suy nghĩ kỹ rồi mới ra tay Thời gian gần đây Trong ngoài phủ đều phải canh phòng nghiêm ngặt Đề phòng người lạ ra vào Dạ Cao Hướng Thiện Sao hả Dân quân nhìn tôi thấy ngạc nhiên lắm hả Cao Huynh nói đùa rồi Dân mổ viết thư mời Huynh đến đây Có gì ngạc nhiên chứ Lâu quá không gặp Dân tướng quân thật là vẫn như ngày nào Quỳnh muốn nói gì Thì cứ nói thẳng đi Giữa tôi và Quỳnh Không cần phải dòng do Dĩ nhiên rồi Giữa tôi và Quỳnh đã có giao tình 20 năm Mấy lễ tiết này nên miễn đi Quỳnh không cần nhắc nhở tôi Tôi biết Quỳnh có ý gì Người sảng khoái Cao hướng thiện tôi Rất thích làm bạn với người như dân đại tướng quân Nếu huynh nhận được thư của tôi Chắc cũng biết lão nương bắt cóc lệnh lan họ lãnh Cao huynh Có phải nên có giải thích gì với tôi không Con tôi được huynh chăm sóc Ở lại trong phủ Tôi rất cảm kích Còn về chuyện giải thích Cao hướng thiện tôi Trước giờ không biết hai chữ giải thích có ý nghĩa gì Huynh Huynh đừng hiếp người quá đáng Hiếp người quá đáng thì sao hả không lẽ huynh muốn quỷ đi hôn ước Làm kẻ địch với tôi sao Huynh dám không Tiểu thơ không được vào Tiểu thơ Tiểu thơ à Sư gia tôi muốn gặp cha tôi Tại sao ông cản tôi chứ Tiểu thơ Tướng quân đang bàn chuyện quan trọng với người ta Hay là cô về trước đi Tiểu thơ Lát nữa chúng ta hãy đến tìm tướng quân Hay là chúng ta về trước đi Đúng vậy không được Có phải ông đã ra chủ ý xấu gì cho cha tôi không Tiểu thơ cô hiểu lầm rồi Tôi chỉ là một sư gia Sao dám chi phối quyết định của tướng quân chứ Vậy ông nói tại sao cha tôi hạ lệnh không cho tôi gặp Phúc soái Quyết định của tướng quân Chúng tôi làm hạ nhân chỉ biết làm theo Tiểu thơ chúng ta về trước đi Trở về mới nghĩ cách nữa Không được tôi phải vào trong Tiểu thơ Đừng làm khó người làm hạ nhân như tôi mà Tiểu thơ Chuyện gặp thiếu gia Tôi sẽ sắp xếp giùm cô Cô về trước đi Tiểu thư, sư gia đã nói vậy rồi Hay là chúng ta về đợi tin đi Được không Dân đại tướng quân Có phải quân nên giải thích Tại sao hạn chế hành động của con tôi không Tôi lại nghĩ cho phúc soái Quân còn dám chất vấn tôi sao Vậy tôi còn phải cảm ơn dân đại tướng quân Nghĩ đến ân tình của chúng ta Được rồi Cao Hướng Thiện Bây giờ tôi hỏi huynh Số cuộc huynh là ai Sao hả Tả Phi và Sở Nguyệt Không có nói với huynh sao Đông Phương bất hối Chính là tôi Cao Hướng Thiện Ta thật là bị mù rồi Mới kết bái huynh đệ với ông Huynh đệ Nếu không phải ta đỡ một kiếp cho ông Ông còn nhận người huynh đệ này sao Ông còn sẽ tâm sáng như trăng Không có hổ thẹn với ai sao Ông nếu ông không sợ không giữ được mũ ô sa của ông Cao hướng thiện ta cũng không sợ phá nát nhà của ta Ông dám uy hiếp ta Uy hiếp ông thì sao hả Ta nói dân huynh Chuyện của năm đó Ta có thể giấu ở trong lòng Chúng ta có quan hệ bao nhiêu năm nay Lại kết bái tần tấn Sao ông lại nghe người khác nói chứ nếu ông vẫn là ông của năm đó Sao tôi lại muốn cắt bào đoạn nghĩa với ông Ông đừng quên Năm đó nếu không phải tôi trừ đi sở đại tướng quân giùm ông Ông có thể có địa vị và vinh quang của ngày hôm nay sao Lúc đầu Ta chỉ kêu ông ngăn cản sở tướng quân vào kinh Chứ không biết Ông sẽ hạ độc thủ Sao hả Bây giờ Ông mới biết hối hận à Được rồi Chuyện của quá khứ Đừng nhắc tới nữa Ta lập được chiến công hiển hách Hoàng đế cũng kính ta ba phần Đâu thể nghe ông ở đây nói nhảm Dân đại tướng quân Trong triều có không ít người bất mãn với ông Nếu ta liên hiệp với họ thượng tấu Hoàng thượng sẽ không tin ông nữa đâu Ông nuôi dưỡng con gái thứ hai của sở đại tướng quân Dân Yên Cũng phải tính kế lâu dài Sao ông lại biết Ông đừng hỏi ta làm sao biết Ông chỉ cần nhớ kỹ Nên làm thế nào Ta thu nhận dân yên Chính là vì muốn bù đắp lỗi lầm của năm đó Sai lầm tạo thành hận thiên cổ Không ngờ Cuối cùng dân trung thanh ta Lại bại ở trong tay ông Ông nghe đây Chỉ cần ông làm theo lời ta nói Ta có thể không biết gì cả Ông muốn ta làm sao Thứ nhất Ân oán của ta và lãnh mai Còn có những thị phi của tủ trang lưu gia Ta tự biết giải quyết Ông không được liên hợp với tả phi Xuất binh can thiệp Được Ta hứa với ông Thứ hai Sau khi chuyển thành Lập tức cho dân yên và phúc soái thành thân Kêu thánh thượng gia quan tấn tước cho con trai ta Ta cũng muốn thăng làm hoàng thân quốc thích Ngang bằng địa vị với ông Cái này Thứ không thể tuân lệnh Phong hiệu của hoàng thượng Chính là ban thưởng, Ta đâu thể làm chủ được chứ Nếu ông không làm chủ được Vậy thì để Cao Hiến Thiện ta làm chủ giùm ông Ánh Trúc Đại Tỷ Ánh Trúc Đại Tỷ Đợi đã Có thể nghe tôi nói một câu không Lưu Phu Nhân Mời ngồi Chỉ là nơi cũ nát này Không thể sánh với đại tủ trang của Lưu Gia Cô đừng nói vậy Như vậy sẽ khiến tôi hổ thẹn say trước Sao hả Bà không phải là Lưu Phu Nhân sao Đúng rồi Lưu Phu Nhân thật sự đang ở đây mà Cặp đệ Tôi và bà Không có gì đáng giải thích cả Tôi biết hết rồi Ánh Trúc Đại Tỷ Tôi đến để tạ tội với tỷ Bà mau đứng lên đi Cần gì phải khổ sở như vậy Cặp đệ Chúng ta đi thôi Nếu bà ấy ăn hiếp mẹ của Quynh thì sao đây Yên tâm đi Không đâu Đi anh Trúc Đại Tỷ Ông trời đã trừng phạt tôi rồi Đã dẫn đi đứa con mà tôi yêu thương Tỷ có thể tha thứ cho người mẹ không có con này không Mau đứng lên đi Chuyện của quá khứ Hãy để nó qua đi Đừng nói nữa Lưu danh là của tỷ Tôi bá chiếm nhiều năm như vậy Tôi nên trả cho tỷ rồi Ánh Trúc Đại Tỷ Đây là thư mà năm đó Tỷ viết cho Lưu Danh Nhưng mà tôi lại chặn nó lại Lén lút cất giữ Cho nên Lưu Danh không biết Tỷ có mang cốt nhục của ông ấy Càng không biết tỷ đã cho con của ông ấy cả đời của mình Ánh trúc đại tỷ Tôi là một tội nhân Tôi không nên Tôi không nên đến trấn quan hỷ này Tôi chỉ có trả lão gia lại cho tỷ Mới có thể khiến cả nhà Ba người của các người đoàn viên Ánh Trúc Đại Tỷ Xin lỗi Đừng nói nữa Đừng nói nữa Đi Hữu Dực Sở Nguyệt Hữu Dực Huynh hẹn tôi tới đây Số cuộc muốn làm gì Là ta hẹn ngươi tới đây Là ông Hữu Dực Nếu không phải sở nguyệt khuyên tôi Tôi sẽ không đến gặp Huynh Không ngờ Huynh còn lợi dụng tôi Tả Phi Ta không có Ta không có Đại phải tin ta Đại phải tin ta Huynh câm miệng cho tôi Huynh đệ trở mặt thành thù Vở kịch này Ta rất thích xem Tiếp tục đi Cao hướng thiện Nhất định là tên ác tạc này Cố ý lợi dụng tình cảm giữa huynh đệ họ Ngươi câm miệng lại cho ta Không tới phiên ngươi nói chuyện Thì dù các người biết Cũng không coi là muộn Ít nhất trước khi các ngươi chết Có thể gặp nhau một lần Ngươi Cao Hướng Thiện Niệm tình chúng tôi đi theo ông nhiều năm Làm cho ông biết bao nhiêu chuyện Ông tha cho họ đi Mạng của tôi Ông cứ lấy đi Dựa vào ngươi Còn dám đến nói điều kiện với ta Cao hướng thiện Tên đại ác nhân này Ngươi sẽ gặp báo ứng Cao lão gia Tôi cầu xin ông Tha cho họ đi Tha cho họ đi Hữu dực Tại sao quân không trở tay Hắn đã phế võ công của ta rồi Cái gì Cao hướng thiện Lão tặc này Hữu dực ca Hữu dực Hữu dực ca Dựa vào các ngươi Cũng không nghĩ cho kỹ Thắng được ta sao Tả Phi Hữu dực ta Không phải người tham sống sợ chết Đệ phải tin ta Hữu dực ca Huynh đừng nói gì cả Đệ tin Huynh Huynh nhất định phải sáng lên Người phản bội ta Nhất định sẽ có kết cục này Cao hướng thiện Ngươi không sợ trời trừng phạt sao Trời phạt Ông trời cũng giúp cho ta Tả Phi, Tả Phi Đừng đấu với hắn nữa Ba chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn đâu Dù sao cũng chết, để phải chết chung với hắn Đừng Tả Phi, để không thể chết Ta ở bên đệ bao nhiêu năm nay Chính là muốn đệ sống Đệ không thể chết một cách quan uổng Hữu Dực Ca, mối thù giết cha Đệ không thể không trả Tả Phi, Tả Phi Hữu Dực 达菲，等等！我从第一眼见就被你吸引了。上天注定了我们是敌人，是无可改变的事实。我们注定一生就无缘了吗？为什么？对的，无半点差别。楚玉，从小失去双亲，两个妹妹也就此一世。云烟和娘一样的背影。 我们还有好多事情没有做，还有好多话没有说，基地，基地，福帅，我求求你不要这样子惩罚我了，好吗？玉言，对不起，你给我挺住。福帅，这次我不会再丢下你，我会永远跟你在一起。我为了敌人的意念，背叛了师傅，朱云，我什么都没有。陈三爷。 只喜欢你，我也要你只喜欢我。哇！我来了！大枣花生啊，是要早生贵子。小天爷，没看见没看见啊！月夜，我这一辈子都不会再错过的人。楚大姐，左飞大哥，你们一定要幸福幸福。你是怎么打算的？跟着你浪迹天涯。